chỉ đường soi lối trên mỗi con đường mỗi bước ta qua từ non ngàn cho tới đào xa lời của ba sáng soi chân trời xuyên suốt biển đông lời của bác làm dưng dưng nước mắt là bài ca